Chào mừng các bạn đã quay. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim vô cùng hấp dẫn, là một sự kết hợp của hành động, hài hước và một chút 18 cộng. Nào hãy cùng mình đón xem bộ phim mùi hương này nhé. Nam chính tên là Kang, một thám tử tư chuyên được thuê để theo dõi những cặp đôi ngoại tình. Sẹo là một đệ tử có chút ngốc nghếch và cùng làm việc tại văn phòng này, là thám tử chuyên đi theo dõi người khác, nhưng Kang lại bị vợ nghi ngờ có người phụ nữ bên ngoài. Một hôm có cô gái xinh đẹp tên Kim đến gặp thám tử nhờ giúp đỡ. Cô ta muốn lấy chứng cứ ngoại tình để hủy hoại cuộc đời chồng mình đệ tử SEO đã điều tra được người chồng tên là Kim, một người làm ăn ở Sòng Bạc. Hôm sau khi nhận được tin từ Kim, thám tử Cang đã đi theo ông chồng đến một khách sạn. Anh đã thuê một phòng ngay bên cạnh để thuận tiện theo dõi. Mặc dù đang phải làm nhiệm vụ nhưng vì bản tính nhây nhất của mình, nên anh chàng còn trêu đùa một cặp đôi vừa hành xử xong việc. Để đảm bảo nhiệm vụ không có sai sót, Cang đã giả vờ vào nhầm phòng ông chồng kia để xác nhận lại. Sau đó, anh trở về phòng và báo cô vợ đến để chuẩn bị chụp ảnh cảnh gian díu. Càng bất ngờ khi người vợ chỉ đến một mình mà không đi cùng người thân nhưng cô quả quyết mình có thể tự chụp ảnh và tìm bằng chứng ngoại tình. Thấy thái độ rón rén rồi lóng ngà lóng móng của Kim, anh khuyên cô nên về nhà và để hôm khác, không hiểu đi đánh ghen mà lại còn mang theo bia để làm gì. Cô vợ lấy bia mời Cang uống, nói uống xong thì sẽ về, nhưng vừa uống xong, cô ta lại chủ động gạ gẫm Cang. Bản lĩnh thì có đấy nhưng một người phụ nữ xinh đẹp như này thì không bỏ qua được. Nửa đêm nghe tiếng sấm bất chợt tỉnh giấc, Cang vô cùng bàng hoàng khi người phụ nữ qua đêm với anh đã ngừng thở. Anh vội mặc quần áo sang phòng bên cạnh kiểm tra tình hình, phát hiện người chồng cũng máu me đầy mình nằm bất động trên giường. Người phụ nữ đi cùng thì đang ngồi co do trong góc phòng đầy hoảng sợ. Sau khi trấn tĩnh người phụ nữ, anh biết được cô ta cũng tên Kim và là vợ người đàn ông đã chết kia. Càng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên có hai người phụ nữ cùng tên và đều nhận là vợ tên Kim kia. Nhưng nếu mọi chuyện lộ ra thì hai người chắc chắn sẽ bị tình nghi là hung thủ. Người phụ nữ kia do hoảng sợ nên định gọi điện báo cảnh sát. Càng cố gắng ngăn cản hành động dại dột của cô ta. Sau đó vợ gọi điện cho đệ tử xeo đến khách sạn, còn bản thân thì cẩn thận đi kiểm tra camera. Không ngờ hung thủ đã phá hỏng nó trước khi ra tay. Anh đoán tất cả việc này đã được lên kế hoạch cẩn thận từ trước. Sau khi đệ tử đến, hai người lau dọn hiện trường và mang hai cái xác đi chôn. Giao sợ quá cứ liên tục hỏi hai người phụ nữ này là ai. Càng cũng không hiểu tại sao bản thân bị đẩy vào tình cảnh khốn khổ này. Ngày hôm sau hai thầy trò cùng nhau đến nhà Kim để tìm manh mối. Xèo ngốc thì ngốc thật nhưng cũng rất có tài mở khóa. Sau khi kiểm tra một phòng, Căng tìm thấy một quyển sổ lưu trữ tất cả thông tin của bản thân. Anh đoán cô vợ Kim kia đã cố tình lôi anh vào vụ này. Hôm sau, vợ của Kim chủ động gọi điện trước cho anh, bảo rằng cô ta sẽ báo cảnh sát rằng chồng mình mất tích. Kỳ này, Kang đột nhiên xuất hiện và tự nhận mình cũng là cảnh sát. Cô gái bắt đầu lo sợ và thôi ngay ý nghĩ báo án. Hóa ra Kang từng là một cảnh sát, nhưng đã bị cách chức 2 năm vì có quan hệ bất chính với vợ đồng nghiệp. Trong khoảng thời gian đó anh quay sang làm thám tử kiếm sống. Ngày hôm sau cảnh sát thông báo cho Kim rằng xe của chồng cô đã được tìm thấy. Kang thấy cô xuất hiện ở đồn cảnh sát liền lôi vào phòng hòa chuyện. Đúng lúc này vợ anh cũng là một cảnh sát bước vào bắt gặp. Tình đang tạn vỡ mà gặp cảnh này thì đúng là khó giải thích. Sau khi thẩm vấn Kim, cảnh sát bắt đầu vào cuộc điều tra. Họ biết được trong 3 tháng liền Kim giữ liên lạc với người phụ nữ khác cũng tên Kim, chính là cô gái bị giết trong khách sạn, mà người phụ nữ đã chết đó cũng thường xuyên liên lạc với một số khác, chính là số điện thoại của Seo. Anh biết nếu cảnh sát điều tra ra thì khó lòng có thể minh oan cho bản thân, chỉ còn cách anh phải tìm ra hung thủ trước. Anh đến nhà Kim, cho người giúp việc ít tiền và điều tra được manh mối. Hóa ra Kim thường xuyên bị chồng đánh và đã từng phải báo cảnh sát. Sau đó anh dò hỏi xem có phải cô ta đã giết chồng vì bị hành hung không. Dường như đã bị đoán trúng điều gì người phụ nữ này chỉ lặng lặng bỏ đi. Tối hôm sau, Cang lại vượt tường đến nhà cô ta để theo dõi. Vì nhà có lắp camera nên Kim đã phát hiện và mời anh vào nhà nói chuyện. Cô ta thừa nhận chồng mình đúng là ngoại tình với cô gái đã chết kia, nhưng bản thân chưa bao giờ dám nghĩ đến việc giết anh ta. Cảnh sát Cang lập tức mủi lòng trước người phụ nữ xinh đẹp tỏ ra yếu đuối này. Hôm sau khi đang ngồi nói chuyện với vợ mình, anh nhận được cuộc gọi từ Kim nói có người đang theo dõi cô ta. Anh liền bỏ mặc vợ chạy đến nhà kiểm tra tình hình. Sau khi phát hiện một tên mặc áo đen, anh cảnh sát liền đuổi theo hắn ta. Bị tấn công từ phía sau nhưng Cang đã né được tuy nhiên vẫn bị hắn đâm một nhát dao vào bụng rồi bỏ chạy. Anh vội vã trở về, Kim tưởng người lạ nên cho một đập bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Khang bị quyến rũ bởi mùi hương và vẻ đẹp của cô vợ quá, đang chuẩn bị hôn nhau đắm đuối thì được báo tin đã tìm thấy xác của tên Vin. Ngay lập tức, cảnh sát Cang có mặt tại hiện trường nơi tìm thấy hai cái xác. Anh biết được thông tin có một cô gái gọi điện báo án, đoán ngay là cô vợ kia lại đang giở trò. Anh liền vội lái ô tô quay trở về nhà tìm cô ta. Anh chất vấn và bảo cô nói hết sự thật đi. Cô ta tỏ ra tức giận vì bị hoài nghi nên đòi xuống xe. Đúng lúc này một chiếc ô tô vượt qua, càng vội đánh lái. Lúc ngẩng đầu lên thì chỉ còn anh ngồi trên xe. Sau đó anh vội đuổi theo cô ta đến một con hẻm nhỏ. Lần này người đàn ông đáng thương vẫn bị vẻ đẹp chết người kia làm cho mất lý trí. Hai người hôn nhau một cách say đắm dưới cơn mưa rào. Sáng hôm sau, cảnh sát đã điều tra ra Seo là người mà cô gái bị sát hại thường xuyên liên lạc. Càng lập tức gọi điện cho đệ tử đến văn phòng để dọn dẹp. Cảnh sát sau đó có mặt tại văn phòng cũ mà anh và Seo sử dụng khi còn là thám tử. Càng vô cùng lo sợ sẽ bị tìm ra dấu vết gì của mình. Lát sau, Họ tìm ra mấy bọc tiền trong nhà vệ sinh nhưng không điều tra thêm được gì. Đệ tử của Kang cũng nấp ở bên kia đường và quan sát tình hình. Cảnh sát đã điều tra lý lịch của Seo, biết rằng anh ta chỉ là một tên ngốc nên không thể tự mình gây ra án mạng. Họ cần điều tra ra người giật dây Seo để kết thúc vụ án. Đang ngồi trên đống lửa thì cảnh sát lại tìm được đoạn ghi hình ở khách sạn. Kang nghĩ kiếp này coi như bỏ rồi, nhưng may là camera không ghi lại được mặt anh. Ngày hôm sau cảnh sát đến viếng tang lễ chồng của Kim, thấy cô ta khóc lóc thảm thương, Kang liền vào phòng an ủi. Lại một lần anh bị mùi hương trên người phụ nữ xinh đẹp này làm cho u mê và thế là hai người đã mây mưa ngay trong đám tang của chồng cô đồng nghiệp của cang không thấy anh đâu liền đi tìm khi này lại tưởng tiếng rên của cô vợ là tiếng khóc nên không mở cửa làm phiền đến đoạn cao trào thì cang cũng kiềm chế được cảm xúc và dừng lại hôm sau ở sở cảnh sát vợ cang điều tra được anh liên lạc rất nhiều với kim cô lo lắng rằng đang có chuyện lớn sắp xảy đến anh trấn an rằng mình chỉ là gọi điện để phục vụ điều tra một lát sau cang lại trông thấy cặp đôi anh gặp trong khách sạn hôm ấy không ngờ cảnh sát đã tìm ra cặp đôi hôm đó để thẩm vấn người con trai đã nhận ra cang nhưng lại bị anh dọa sợ mất mật nên anh ta khẳng định rằng người họ gặp hôm đó không phải Kang. Vợ anh biết đã có chuyện nên chồng mới hành xử như vậy. Tối hôm đó Kang lại tìm đến nhà của Kim và chất vấn liệu có phải chính cô đã ra tay với chồng của mình hay không. Lần này thì cô đã không chối cãi nữa, còn nói cho Kang biết chồng cô là một tên biến thái. Anh ta đã trói cô lại bắt cô chứng kiến cảnh quan hệ với người phụ nữ kia. Đó là lý do cô lên kế hoạch giết cả hai người bọn họ. Cô ta hôn anh một cái chấn an và hy vọng để mọi chuyện trôi qua. Khi vừa rời khỏi nhà Kim, bên khám nghiệm gọi điện thông báo cho Kang. Dựa vào vết sao trên người nạn nhân, có thể là hung thủ là một huấn luyện viên phòng thể hình anh liền đến phòng thể hình mà Kim thường xuyên lui tới, càng phát hiện có một phiếu phạt vượt tốc độ của một người vào đúng hôm xảy ra án mạng. Sau khi về đồn kiểm tra lại camera an ninh, anh đã biết chính xác huấn luyện viên Lee đã gây ra án mạng. Cùng lúc đó, cấp dưới của Kang đã nghi ngờ anh vì những hành vi bất thường gần đây. Anh ta đến khách sạn xác nhận được cấp trên và đệ tử Seo từng đến đó. Về đồn cảnh sát thì gặp Kang nên liền định còng tay lại. Anh ngoan cố bỏ chạy nhưng lại bị dồn đến ngõ cụt. Đúng lúc này Seo xuất hiện đập một nhát sẻng vào đầu anh cảnh sát trẻ dài vây. Vợ của Kang cũng vừa đuổi đến nơi, nhưng chồng cô đã lên xe để đi truy bắt kẻ giết người. Nhờ có sự giúp đỡ của Seo, Càng đã phát hiện được vị trí của huấn luyện viên Lee, Càng nhanh chóng đuổi theo hắn ta đến một công trường. Sau khi bị đe dọa tên huấn luyện viên liền khai ra, người phụ nữ đã chết tên Kim kia đã nhờ hắn ta giết Gin, nhưng vợ của Gin lại dẫn dụ hắn giết hai người kia bằng một số tiền lớn hơn. Bị phân tâm nên Càng đã để hắn phản đòn. Cũng may lúc đó vợ anh ở đó chứng kiến tất cả và báo cảnh sát đến bắn hạ tên huấn luyện viên. Trong khi đó, vợ của Gin cũng bị cảnh sát điều tra. Cô ta đã đi trước Càng một bước, bịa đặt mình đã chứng kiến cảnh sát càng giết hai người kia và khai luôn tên huấn luyện viên Ly chính là đồng phạm. Sau khi trở về đồn cảnh sát anh đã bị nhốt vào phòng tạm giam, nhưng vợ anh đã biết hết mọi chuyện. Cô đã thả anh ra để anh đi tìm Kim và tiếp tục điều tra vụ án. Người đàn ông khốn khổ này đã phải mượn xe của sếp cho tiện di chuyển. Vợ Cang nhận được đoạn video bằng chứng giết người của tên huấn luyện viên do Kim gửi. Cô ta gọi điện nói đó là lời cảm ơn dành cho một người đàn ông tốt như cảnh sát Cang. Anh chồng khốn khổ sau đó thành công đến được nhà Kim, nhưng cô ta đã gửi bằng chứng chứng minh anh vô tội và phá hủy tất cả những gì anh liên quan đến vụ án nên cảnh sát càng đã để cô ta rời đi trong bình yên. Cuối cùng anh cũng được minh oan và thoát tội giết người. Nhưng tội hành hung và cướp xe cảnh sát vẫn bị truy cứu. Ngày anh được ra tù, bên cạnh anh chàng đệ tử ngốc nghếch đến đón. Còn có người vợ vẫn một lòng một dạ yêu thương anh. Một năm sau, Cạng đã từ bỏ nghề cảnh sát mà quay lại với công việc thám tử. Hôm đó anh nhận được cuộc gọi từ Kim. Cô gái nói xin lỗi anh và tiết lộ lý do đã lôi anh vào vụ án năm xưa. Người phụ nữ này thậm chí còn gửi một vé máy bay mong cang đến bên cô ta. Anh thừa nhận đã ra tay giúp đỡ năm đó vì cô ta thực sự hấp dẫn nhưng chuyện đến bên cô thì là chuyện khác, vì anh đã có gia đình hạnh phúc của riêng mình. Bộ phim kết thúc với cảnh Kang lái ô tô để về bên người vợ yêu dấu, cuối cùng thì gia đình mới là thứ tồn tại duy nhất. Bạn cảm thấy thế nào về bộ phim này? Hãy cho mình biết dưới phần bình luận nhé.